Xin chào, mình là Năng Nguyễn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp về phần chủ đề trên Blogger và Blogspot. Lần trước mình có chia sẻ về cách thay đổi giao diện chủ đề trên Blogger và Blogspot đó. Rồi, tiếp chương mục hôm nay á, mình sẽ chia sẻ tiếp về cách để mà tùy chỉnh thanh menu điều hướng sau khi bạn đã thay đổi thay đổi chủ đề trên Blogger. Thì thanh menu điều hướng là thanh ở trên nè, là phần sẽ giúp trang web bạn điều hướng tới những bài những tab mà các bạn muốn cho bạn đọc xem một cách dễ dàng chi tiết thanh menu này giúp mình có thể là tìm nhanh được rồi sau khi mình rồi ok bây giờ mình vào vấn đề luôn nha rồi khi mà mình tải chủ đề của người khác vào á mà chủ đề miễn phí á thì thanh menu này sẽ xuất hiện logo của người ta chứ không phải của mình thì mình sẽ xóa bỏ logo này mình để xóa bỏ logo này các bạn đăng nhập vào trang quản trị viên quản trị viên blog của các bạn mình thì mình đăng nhập rồi nhé đây là giao diện của trang quản trị viên trước khi bạn thay đổi cái một vấn đề gì trên trên blog á mình có một lưu ý nhỏ dành cho các bạn là bạn hãy sao lưu trước một bản bạn hãy sao lưu trước một bản để khi mà mình thay đổi tùy chỉnh đó, nó không phù hợp nó nó có sai cái gì á thì bạn có thể dùng cái bản bản sao lưu đó mà phục hồi lại được để sao lưu á thì bạn vào chủ đề vẫn là cái ô vuông nhỏ kế bên phần tùy chỉnh bạn click chọn và bạn chọn sao lưu mình đã hôm trước đó thì mình còn ờ, một bản mới tải về nên mình hôm nay mình không sao lưu nữa nha các bạn muốn sao lưu thì bạn nhấp vào phần tải xuống ở đây mình click chuột vào phần tải xuống nó sẽ sao lưu được một bản chủ đề cho bạn để khi mà trong quá trình mà mình chỉnh sửa mình có sai sót á mình còn phục hồi lại được rồi đó là lưu ý dành cho các bạn thôi bắt đầu mình vào đề là 6 thì cái logo thương hiệu của người viết chủ đề rồi mình quay trở về trang chủ của mình nhé mình chọn bố cục và mình tìm những phần là headset logo đây phần headset logo phần headset logo này nhé các bạn mình click chuột vào phần biểu tượng chỉnh sửa hình cái bút á biểu tượng cái bút hình chỉnh sửa để chỉnh sửa nha đây sẽ xuất hiện ra một bảng nhỏ như thế này Và dạ bạn muốn xóa đi cái hình ảnh logo của người viết chủ đề á thì bạn click chuột vào URL hình ảnh nè Ctrl A và nhấn xóa đi thì sau đó bạn nhấn lưu lại như vậy đã lưu tiện ích rồi mình qua trang blog của mình, mình kiểm tra lại nha mình quay về trang blog mình nhấn F5 bây giờ mình không nhấn F5 mình sẽ reset lại chỗ này đấy tiêu đề lúc nãy á, nó đã mắc và đây là tiêu đề trang của mình đó rồi một cái nữa là mình tùy chỉnh thanh menu điều hướng này đây là thanh menu điều hướng người ta viết sẵn tiếng Anh mình sẽ tùy chỉnh nó thành tiếng Việt của mình đầu tiên mình sẽ chỉnh sửa phần hôm hôm này mình sẽ chỉnh sửa là trang chủ nhờ để chỉnh sửa mình quay về trang bố cục bạn tìm đến cho mình là phần header menu và danh sách liên kết này bạn click chuột vào biểu tượng hình cây bút để chỉnh sửa nhé. rồi định cấu hình danh sách liên kết trên đây tiêu đề mình sẽ không viết gì hết mình để trống mình kéo xuống thì mình tìm danh sách đường liên kết lúc nãy mình nói mình sẽ sửa phần hôm này lại thì mình sẽ sửa chữ hôm này thành trang chủ để sửa được phần này á ừ, chọn biểu tượng hình cây bút chỉnh sửa mục này click chuột vào đây ở phần trên là tên của trang web là cái tên xuất hiện ở đây nè các bạn là cái chữ home nó sẽ xuất hiện ở đây mình xóa chữ home này đi mình sẽ đặt vào trang chủ rồi tiếp theo mình xuống url trang web mình sẽ xóa đi cái phần url của người ta của người ta mình copy cái URL của mình vậy là mình copy URL của mình là URL của mình ở đây mình lấy chuột phải chọn sao chép quay về đây mình chọn dán sau khi đó mình đã, đã đặt tên xong giờ nó dán cái đường link trang web dán url của trang web các bạn mình chọn lưu lại sau khi đã lưu ở bước chân bước trong á ra ngoài mình dọn lưu lại một lần nữa nha các bạn lưu lại lần thứ hai nó mới lưu lại nha rồi mình quay về đây quay về trang blog mình kiểm tra lại nha đây sau khi mình nhấn F5 á cập nhật lại thì chữ hôm ở đây nó sửa là trang chủ đó rồi tiếp các phần này mình có thể xóa rồi mình xóa hết luôn này. lúc nãy mình chỉnh sửa rồi bây giờ mình sẽ xóa yên tâm mình bạn xóa bạn vẫn có thể thêm được mục mới mà mình sẽ xóa hết bốn mục này rồi bạn quay về bố cục vẫn là thanh hết menu và chỉnh sửa bạn tìm đến các mục không liên quan để xóa thì bạn nhấn vào biểu tượng cái thùng rác này nè mà xóa mục này xóa hết nha mình xóa hết luôn sau khi mình xóa xong mình nhắn lưu lại mình quay trở về trang blog mình mình kiểm tra lại nhé đây bốn mục này còn đang nha các bạn sau khi mình nhắn F5 cập nhật lại đó thì nó đã xóa mất rồi đó như thanh menu đây đã xóa hết chỉ còn là một phần trang chủ thôi rồi mình gọi đây là thanh menu điều hướng thì nó sẽ điều hướng đi đâu à, điều hướng đến các bài viết các tab trong website các bạn muốn cho người khác xem thì mình sẽ chọn một cái tab để mình làm mẫu nha mình chọn cái tab là máy tính đi mình sẽ chọn tắt máy tính mình chọn tắt máy tính để mình dán vào thanh menu điều hướng ở trên đây mình quay về trang bố cục vẫn là header menu nhằm chỉnh sửa mình kéo xuống mình thêm mục mới đây nè dưới phần trang chủ lúc nãy á mình thêm mục mới có phần thêm mục mới đích vào thêm mục mới mình cuộn xuống tên trang web tên trang web mình sẽ đặt là máy tính rồi viết url trang web url trang web này mình sẽ xóa giờ mình về trang blog của mình mình chọn tab máy tính sau khi chọn tab máy tính bạn copy link này nè dạ, là sao chép URL đó bạn quay về trang bố cục và bạn dán URL trang web của bạn vào và dạ, nhắn lưu lại sau khi bạn nhắn lưu lại ở cái mục máy tính này bạn phải nhắn lưu lại một lần nữa đó. bên ngoài danh sách định cấu định cấu hình danh sách liên kết nhé nhắn lưu lại ở đây thêm một lần nữa nhé rồi mình quay trở về trang block mình kiểm tra lại mình nhấn F5 đấy ở phần trang chủ á trên thanh menu đã xuất hiện thêm một tab máy tính ở đây rồi với các phần tương tự á các bạn có thể làm tương tự như vậy mình quay về bố cục mình chọn headset menu như là danh sách đường liên kết nè bạn danh sách đường liên kết bạn chọn chỉnh sửa bạn có thể thêm thêm mục mới như đây là mình sẽ thêm một mục nữa là blog đi blog cái url này mình sẽ dán cái url blog cái tag blog của mình yeah, dạ, copy url này sao chép về đây url trang web dán vô đây nhấn lưu lại chọn lưu một lần nữa sau khi đã lưu lại xong mình về trang chủ và kiểm tra đó là có thêm một mục blog nó khá đơn giản đúng không các bạn rồi và dạ, thanh bên tiện ích rồi đó là thanh menu luôn điều hướng để chỉnh thanh bên tiện ích nó vẫn tương tự như vậy các phần này các phần tiện ích ở bên này bạn có thể chọn là xóa đi có các mục thừa đi á những mục mà không cần thiết nữa ví dụ như mấy mục này mình có thể xóa đi hết bạn quay về trang bố cục của bạn nhé bạn chọn bạn tìm tên tìm đúng tên này như thí dụ mình muốn xóa cái này mình sẽ tìm đúng cái tên này đây đúng tên nhé các bạn nhấp vào trình chỉnh sửa định cấu hình HTML bạn xóa đi bạn chọn xóa cũng được nếu bạn sợ có hư và bạn không xóa thì bạn có thể chọn là ẩn tiện ích này đi bạn tiếp chuột vào dấu bên đây bạn kéo nó về cho nó ẩn tiện ích đi mình nhấn lưu lại ok mình nhấn F5 mình kiểm tra lại nó sau khi bạn đã hẳn đi thì nó sẽ không có hiện nữa nó hiện ra một khuôn màu trắng như thế này giờ mình để nhiều quá làm gì mình xấu bớt để nhiều nặng thêm chứ không làm gì hết làm tải nặng trang web của các bạn thêm thôi giờ mình quay về bố cục mình chọn những tag không liên quan mình xóa hết như Facebook Facebook sẽ là Facebook xuất hiện ở đây Facebook này mình sẽ xóa xóa tiện ích này đi ok sau khi đã xóa xong quay trở về trang và bạn nhấn F5 F5 kiểm tra lại rồi thanh tiện ích đã xóa và các mục sau các bạn nhấn làm tương tự như vậy vô cùng đơn giản và còn nữa hai mục này mình muốn để là phần follow nó sẽ ở dưới và các bài viết này sẽ mình sẽ di chuyển lên trên thì bạn vào trang bút cục bạn rê chuột qua thanh bên nè chỗ follow nè mình để chuột ở đây khi mà nó hiển thị cái biểu tượng bốn dấu mũi tên đó bạn liếc chuột trái bạn giữ rồi bạn kéo bạn di chuyển bạn di chuyển bạn muốn đặt ở trên hay ở dưới một một nào đó tùy ý nha mình sẽ đặt ở dưới đây thôi để các bạn dễ hình dung sau khi mình đã đặt xong á mình tìm đến cái biểu tượng lưu lại ở góc phải màn hình góc dưới góc phải màn hình mình nhấn lưu lại rồi những thay đổi của bạn đã được lưu bạn qua trang blog bạn kiểm tra lại nha ok như vậy đó khá đơn giản đúng không các bạn trang này follow này nè đã di chuyển xuống dưới rồi các phục khác bạn vẫn có thể tương tự làm thao tác tương tự như vậy cái nào không liên quan bạn xóa hết sau khi bạn xóa hết nhà bạn muốn thêm tiện ích á, thì bạn sẽ chọn vào mục bố cục và dạ, thêm tiện ích ở thanh bên đây click vào phần thêm tiện ích nè bạn có thể thêm tất cả các tiện ích ở đây và bạn muốn chọn cái nào đó, tùy bạn nhé kết thúc là hôm nay mình đã chia sẻ cách tùy chỉnh thanh menu điều hướng và dạ, thanh menu thanh bên kết thúc video là chúc các bạn thành công có một trang web ưng ý nếu bạn thích video này đừng quên nhấn like subscribe nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình về chủ đề blog và máy tính cảm ơn các bạn